một con lâu một con vàng đây ba con ta sẽ bóc hộp robot này ra cho mọi người xem nhá Bye. Vâng. đi để em 괜찮아. 니네 이렇게 살아. 이 사오는 상품. có những cái dây sắt như này tháo ra mới lấy được siêu nhân nhá Thanks. kiếm này kiếm ấy con robot có cả kiếm nhá có cả súng nữa đây à gì có súng cái này đây đấy không phải súng đây là kiếm mà kiếm đâu có này nó bảo kiếm là kiếm rồi tưởng tượng là giỏi tay có thể di chuyển nhờ nhờ này ừ. đây the đứng có vẻ à, giỏi hơn là cái con xanh kia kìa con xanh này thì không biết đứng để con nhá thôi